Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đới gió đông nam ẩm vẫn tiếp tục mang đến tình trạng mưa mù ẩm ướt cho các tỉnh thành phố phía đông bắc bộ. Tuy nhiên trong ngày hôm nay vùng thấp phía tây sẽ có quá trình mở rộng hơn về phía đông, nên ở phía đông bắc bộ đến chiều trời chuyển tạnh giáo mỏng mây hơn nhưng chưa có nắng, nhiệt độ tăng lên mức từ 26 đến 28 độ. Còn với các tỉnh thành phố phía Tây Bắc Bộ, do chịu tác động chính của vùng áp thấp phía Tây nên trời có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ, một số nơi cao hơn. Sau đó từ đêm nay sang ngày mai 15 tháng 4 thì miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên khu vực có mưa rào và rông trên diện rộng với lượng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ở miền Trung dự báo sáng sớm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa nhỏ và sương mù. Đến trưa về chiều mưa giảm, nhiệt độ ở khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Còn các tỉnh thành từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận tiếp tục có nắng từ sáng cho đến chiều và nhiệt độ thì giao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Sau đó cũng từ dạng sáng ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đón một đợt mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ở phía Nam, nền nhiệt trong ngày ở các tỉnh Tây Nguyên phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ, với khu vực Nam Bộ là 32 đến 35 độ. Các điểm nắng nóng chủ yếu xảy ra ở miền Đông Nam Bộ. Đáng chú ý là trong chiều và tối nay, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ đều có khả năng xuất hiện mưa rào cục bộ. Những cơn mưa chuyển mùa thường đi kèm theo lốc xét và gió giật nguy hiểm, nên người dân các khu vực này cần hết sức lưu ý.